khuyến mãi Chỉ cần mua một gói 100 gram hạt nêm từ thịt cơ Được tặng ngay một hũ cơ tiện dụng xinh xắn Nhanh lên, quà tặng có hạn